Xin chào ờ, tất cả anh em Những ai mà đang thua Những ai muốn ờ, tìm cách ờ, lấy lại những cái gì mình đã mất Chứ không nên mất những gì mình đang có Nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ hột tài xỉu bay Khi anh em đi chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu bịp nói riêng và chơi cờ bạc bịp nói chung khi ờ, anh em đi chơi ấy, muốn thắng tôi nói là muốn thắng nhé không phải là muốn thua thua thì dễ thôi cứ mang tiền vào vứt là thua còn muốn thắng ấy thì mình phải sử dụng những cái đồ gì tất nhiên là phải là đồ không tang không tang có đây như nào thử nam châm nước muối soi đèn thậm chí trẻ hột ra nó không có gì cả đấy mới gọi là không tang thì trên ờ, thị trường hiện nay có một số cơ sở là cũng ờ, bán những cái bộ hột tài xỉu cũng gọi là hột tài xỉu bay nhưng mà chơi thì tất nhiên tôi cũng chưa mua thử tôi cũng chưa test thử những cái bộ hột đó xem cách chơi có hiệu quả hay không chúng tôi nói luôn với anh em cái bộ hột tài xỉu bay này thì chỉ có một mình cơ sở tôi là có thôi cơ sở điện tử Tuấn Hùng chúng tôi có còn ngoài ra thì không có cơ sở nào cả khi anh em gọi điện đến ấy, mà thấy nghe cái giọng của tôi thì anh em nhận ra thì đấy mới thực sự là tôi còn giọng khác thì chắc chắn là không phải rồi và tôi xin nhắc lại với anh em thì, uh, cái số điện thoại của tôi ấy là 0983 30 22 22 tôi xin nhắc lại nhé. số điện thoại của tôi là 0983 30 22 22 khi anh em đến ấy, hỏi gọi điện đến hỏi mua hàng nghe đúng giọng của tôi giọng ồm ồm như là vịt đực này thì anh em hãy mua hoặc là còn thì đấy nhớ là tôi bởi vì nhiều cơ sở thì cũng ờ, lấy cái bộ hột ờ, bình thường ra xong rồi nói là hột bay thì tôi nói luôn ấy. đây là hột bay chỉ có mình tôi có thôi tôi xin nhắc lại số điện thoại của tôi là 09 83 30 22 22 đây tôi xin nhắc lại số điện thoại của tôi đây 0983 này 30 22 22 đây là số điện thoại của tôi bây giờ tôi sẽ ờ, thử cho anh em về cái ờ, cách chơi tài xỉu hoàn toàn không tang này sử dụng cái bộ hột bay hột bay nghĩa là như nào khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi được đấy gọi là hột bay cách chơi thì rất là hiệu quả trước tiên thì tôi sẽ lắc thử cho anh em và sau khi lắc thử tôi sẽ test về ờ, nam châm cục hít và dọi đèn cho anh em xem bây giờ ví dụ đang là xỉu này tôi sẽ giữ xỉu nhé một hai bốn này tiếp tục uh, giữ xỉu nữa một ba bốn này giữ xỉu thêm phần nữa hai ba năm này một một hai này Đó, bây giờ nó sang tài rồi bây giờ tôi sẽ giữ tài 256 này 245 này bây giờ tôi nói luôn này những thế hột như này làng rất là thích đánh ờ, xỉu đúng không ạ nếu mà giữ được chén tài này thì mình ăn đủ đúng không bây giờ tôi sẽ giữ tài những thế hột này cho anh em xem nhé 443 đúng không vẫn là giống như thế hột trước tôi tiếp tục giữ thêm một chén tài nữa như chén này gọi chén phản này bây giờ tôi sẽ lắc từ xỉu qua tài đó bốn năm sáu này đưa tài về xỉu đó, 134 đúng không ạ đấy là bộ 13 bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ 10 à, 12 bây giờ tôi sẽ thử sang bộ 13 này tôi tiếp tục giữ tài 566 này 256 này 443 này vẫn là 443 hột còn chưa chạy một chưa chưa chưa ngày một hột nào tôi ờ, sẽ giữ thêm chén tài nữa cái chén này phản này sang xỉu rồi bây giờ tôi sẽ giữ xỉu đó, 116 ấy. tiếp tục giữ thêm chén xỉu nữa một hai năm thêm chén xỉu nữa vẫn là một hai năm đúng ạ bây giờ một bốn bốn này Bây giờ tôi sẽ lắc lên một con nhất cho anh em xem này. Tôi em khẳng định luôn, lắc lên một con nhất. Thế hột này à, thường thường là mọi người rất thích đánh à, tài đúng không? Tôi sẽ lắc lên con nhất và xỉu. Đó, 1 3 5 này. Bây giờ tôi sẽ đưa về từ xỉu về tài. 3 4 5 em nhé. Lại đưa từ tài xuống xỉu. 1 4 5 này tôi sẽ đưa lại thế hột à, khó hơn một chút nữa ví dụ như là 245 như chén này mà giữ được tài thì chắc là ăn đủ đúng không ạ vì như này thì làng hầu như là 10 người thì 8 người đánh à, xỉu tôi sẽ giữ tài đó 156 này tôi sẽ đưa xuống xỉu đó anh em hột vẫn còn chạy nhé bây giờ những thế hột như này tôi sẽ đưa qua tài và tôi sẽ đưa lên một con lục đó 256 tôi tiếp tục giữ thêm một con lục nữa nhé chén này tôi sẽ giữ lục 226 nó không được giữ được tài nhưng mà nó lên một con lục chơi thì rất là ok đúng không ngay đầu tôi nói là tôi sẽ thử hột để kiểm hột cho anh em Bây giờ tôi sẽ thử đầu tiên là dọa đèn hộp trong nhé trắng như học sinh. anh em nhìn cái mặt anh em mà chơi quen chắc nhìn cái mặt nhị để mà biết đó đây đó, anh em nhìn cái mặt nhị tôi sẽ để gần màn hình cho anh em dễ quan sát này. hột rất là trong bây giờ tôi sẽ thử sang 500 à, đây nó là cục nam châm trắng nhé nam trắng thì nó rất là khỏe không như cái nam châm đen hoàn toàn không dính không hít mà nó còn đẩy ra cơ tiếp tục để nắp giờ tôi sẽ thử sang ờ, nước muối hột nổi hoàn toàn bình thường đúng không anh em để tôi cho luôn cả hai bộ hột vào thử một lần cho nó đó hột này như thế này ờ, đã đủ tiêu chuẩn để anh em chơi chưa nổ hoàn toàn bình thường vừa rồi tôi ờ, giới thiệu với anh em về cái bộ hột tài xỉu bay thì anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu thì nó hoàn toàn không tang anh em hột hoàn toàn không tang kiểm tất cả các loại đồ hầu vẫn ok hết anh em nào có nhu cầu tìm hiểu liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ờ, mà tôi vừa giới thiệu nhé cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em